cháy cháy cháy hàng bạn đã biết gì về dự án Sun Group Sầm Sơn? Bạn đã từng sải bước trên đại lộ trên Élysée Paris, đại lộ đẹp nhất thế giới. Bạn đã từng đến thành phố có quy hoạch đẹp nhất thế giới Barcelona, một thành phố sôi động ngày và đêm. Vâng, một khu du lịch không thể thiếu trên bản đồ thế giới đang được hình thành. Đó là lý do vào thời điểm tháng 4, các doanh nghiệp lớn đang đua nhau tranh giành sản phẩm mở bán của Sun. Độc nhất hôm nay mùng 5 tháng 5 tại Co Home Holding, đại lý phân phối chính thức của Sun 3 căn đẹp giá khởi điểm. Hãy gọi cho Thúy Cao 096 843 7081 để được làm hành khách F0. Xin cảm ơn.